chào anh em nhé video ngày hôm nay tôi sẽ à, chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ chơi bầu cua không tang Đấy, bầu cua không tang thì cái bộ đồ chơi à, bầu cua không tang này nó chơi bằng cái gì thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em cái uh, cách chơi của cái bộ đồ chơi báo dung bầu cua không tang này nhé đấy thì cái bộ uh, bầu cua không tang ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái cái ờ, cảm ứng bầu cua Đấy, cái cảm ứng bầu cua thì anh em nào mà đã sử dụng qua cái cảm ứng bầu cua này rồi thì anh em cũng biết được cái ờ, hiệu quả của nó Đấy, thì nó báo chuẩn xác cho anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm còn anh em nào mà đánh quen rồi thì cảm nhận của cái cảm ứng này thì anh em lên tới 100 phần trăm cơ nhé đó thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái cảm ứng bầu cua này Đấy. thì cái cảm ứng bầu cua này cái máy báo rung của nó tôi sẽ làm ở trên nón Đấy, tôi đã làm ở trên nón tôi sẽ lấy chấm ra rồi và tôi test cho anh em Đấy, tôi sẽ lấy cái cái cái miếng dán cảm ứng ra để tôi test cho anh em Đấy, thì cái nón thì tôi sẽ đội trên đầu Đấy, cái nón thì ở à, đây anh em nhé Đấy, cái nón cái nón đây thì à, khi nào mà anh em à, muốn làm vào nón thì à, tôi sẽ đưa cho anh em hai cái nón để trở về anh em à, một cái đội để còn một cái để chơi nhé cái đội để một cái chơi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này à, và tôi sẽ chia sẻ cho anh em trước cái bộ à, cảm ứng bầu cua này thì cái bộ cảm ứng bầu cua này cả bộ của nó là những cái gì đấy một bộ của nó gồm ba miếng dán cảm ứng ba miếng dán cảm ứng thì tôi sẽ dở ngay cho anh em đây ba miếng dán cảm ứng đây. nhưng mà tôi test tôi mang à, cái miếng dán này ra tôi test cho anh em thì tôi chỉ có hai miếng thôi đấy thì tôi và làm vào hai hột cho anh em nhá thì à, thường thường là anh em đi chơi thì à, anh em nên vào hai hồ thôi còn anh em để một miếng để anh em uh, để làm sứ cua nhé đó hoặc là anh em vào hết cũng được không sao cả anh em vào bao nhiêu cũng được tùy anh em đấy một bộ của nó là ba miếng dán ba miếng dán và một cái uh, máy báo dung đấy, máy báo dung thì tôi đã làm ở trên nó này rồi đấy, thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em và khi mà anh em đến sân chơi thì anh em làm thế nào để anh em có thể động làm thế nào để anh em có thể ờ, đưa cái chấm cảm ứng này vào trong hột của người ta đó thì ờ, tôi sẽ bày cho anh em một cách rất là đơn giản thôi thì anh em ờ, sẽ đưa cái miếng dán cảm ứng này vào tay của anh em đấy vào tay của anh em hoặc là vào bất cứ cái gì đấy và trong điện thoại cái cái cái, cái, cái bật lửa hay là tất cả những cái gì mà anh em có thể đưa được vào đấy để anh em đặt chạm vào hột thì anh em chỉ cần chạm được vào hột thôi là anh em sẽ đưa được cái miếng dán này vào trong hột Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ lấy miếng dán này ra nhé Đó. đây anh em nhé Đấy. đây một miếng này hai miếng này nhé đó thì uh, và sân chơi thì anh em ờ, kiểm tra hột của người ta đấy kiểm tra như thế nào đây tôi sẽ kiểm tra này. Đây, kiểm tra này đó kiểm tra kiểm tra không có gì đúng không một hột đấy, tiếp tục kiểm tra kiểm tra đó. đó kiểm tra không có gì đúng không đó đó không có gì hết rồi đấy thì tôi đã vào được hai cái ờ, hột bầu cua này và hai con cua nhé ờ, và hai con cua thế bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em là tôi sẽ cảm nhận cái độ dung của nó và tôi sẽ đoán được anh em trong đoán cho anh em ở trong này có con gì nhé anh em sóc thoải mái không mà rơi nhé đấy trái này không có cua này trái này không có cua nhé mở cho anh em này không có cua này đúng không anh em tiếp tục cho anh em này đấy, ván này có cua này một cua này anh em này đấy một cua tôi đánh quen rồi tôi cảm nhận được khi mà tôi quen rồi tôi cảm nhận được ở trong uh, nắp chén này có một hoặc hai con hoặc là ba con nhé cảm nhận chén này có một con cua này đó một con cua đúng không tiếp tục chén này vẫn có cua này vẫn có cua này vẫn có một cua này mở cho anh em này đó vẫn có cua này tiếp tục cho anh em chén nữa này không dung rồi không dung không dung thì à, anh em chỉ còn à, hai mươi phần trăm là anh em có thể bị phản thôi đó là cái hột kia à, đó là hột kia nó lên cua thì anh em phải chịu nhé anh em tạ ai đánh cua đánh kiếc thì anh em có thể tả sang mặt khác để anh em chơi nhé ví dụ như trái này tôi sẽ tả hết ai đánh cua tôi sẽ cầm hết và tôi sẽ tặng sang con cá chẳng hạn đó, đúng không vì tôi đã ăn rồi đấy, tôi đã ăn à, tôi đã gom hết mặt cua tôi tặng sang mặt cá đấy, và tôi đã ăn đó đó chính là cái bộ à, đồ chơi à, bầu cua không tang cái miếng rán cảm ứng cái cảm ứng bầu cua không tang dành cho anh em đi chơi bầu cua anh em đi chơi bầu cua bịp hiệu quả nhất hiệu quả nhất 2023 dành cho anh em nhé Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung không tang này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, hoặc là anh em thể lên cơ sở tôi và tận tay test cái bộ ờ, cảm ứng bầu cua này Đấy, để anh em về anh em có thể đánh nó hiệu quả hơn nhé đó thì bây giờ và tôi sẽ thì uh, cái video này tôi ờ, làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em mà xem video mà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé chào anh em